Xin chào tất cả các anh em à, Video này thì Tấn Sài Gòn à, hay được gọi là Tấn Bịp ra mắt cho anh em một dòng sản phẩm cực kỳ mới Đây là con CVK máy đánh bài Máy đánh bài CVK 600 bản G Con này là phiên bản nâng cấp của bản C và bản A kết hợp Con này có thể đánh được 5 trò chơi Các bạn có thể chơi được 5 trò chơi Trò gì cũng được Nó sẽ giới hạn 5 trò chơi à, Video này thì tôi sẽ đi đập hộp và một bộ sản phẩm của nó bao gồm những cái gì thì ờ, sau đây tôi giới thiệu cho tất cả anh em biết bộ sản phẩm của nó bao gồm một chiếc máy một cây bài một hộp pin cộng với một cái tai nghe là một bộ sản phẩm là anh em có thể mang về và chiến thắng trong trận chơi liêng ba cây phỏm xâm lốc bài cào binh sập sám các kiểu luôn anh em chỉ cần dùng con máy này đảm bảo với anh em đây con máy này là hàng độc quyền do công ty Tấn Tuân Casino độc quyền độc quyền tức là làm sao tức là được nhập nguyên chiếc từ bên Trung Quốc và làm sao được in in cái hình của con máy này lên in thương hiệu lên thì hàng này chứng tỏ chỉ có một mình Tấn mới có còn tất cả những cửa hàng khác không ai có bảo hành lỗi đổi mới luôn tất cả con này lỗi đổi mới cho anh em luôn nhưng con này không bao giờ có lỗi à, đây Bây giờ thì tôi sẽ cùng đi đập hộp con CVK 600 bản C này Đấy. Đây con CVK 600 bản C Con này được hai pin Nó được là phiên bản nâng cấp của dòng Samsung Con này hai pin tốc độ siêu nhanh luôn Bây giờ ta sẽ cùng đi lấy cục pin Và thay thế Để thử cho anh em xem Tốc độ của nó dùng để chơi tất cả những trò chơi bài lá Đánh bài lá thì anh em dùng cái trò này thì lúc nào cũng chiến thắng 100% ví dụ như anh em dùng ví đổi bài thì trong ví đổi bài đấy thì nó cũng phải có ván được ván mất vì làm sao ví dụ như ván này mình lên nhưng không cùng nước thì nó sẽ là không hợp điểm thì mình phải đợi ván sau hai ba ván mà nó không hợp thì cũng vẫn đi dùng kính áp tròng thì chúng ta cũng chỉ biết được là điểm được của người ta là bao nhiêu thôi hiệu hiệu suất của nó vẫn là thấp còn như con máy này nó báo siêu nhanh và hiệu suất của nó rất là cao hiệu suất của con máy đánh bài này rất là cao à, anh em chỉ cần đặt máy xuống và máy nó sẽ báo phân tích nó phân tích bài nó báo lên tai nghe thì làm sao để nó phân tích vào bộ bài được một lát nữa tôi sẽ phân tích cho anh em hiểu vì sao nó báo được vào bộ bài như thế thì bây giờ tôi sẽ cùng đi bật con máy này lên để test cho anh em xem đây bây giờ tôi sẽ phân tích của con uh, bộ bài này trước nhé đây là một bộ bài hoàn toàn là bình thường đấy hoàn toàn là bình thường ờ, nhưng làm sao ở ờ, con máy này bộ bài này đấy nguyên tem này đây là một bộ bài thường sau đó người ta về người ta in mã vạch cũng như một bạ, nếu anh em nào biết cái bài lỗi rồi thì nó sẽ đánh dấu ở trên này là một lỗi và con khác là một lỗi thì bây giờ trên cái thân lá bài này thì nó sẽ in chỗ góc này là con một này thì con lá bài cái này con hai này con ba này thì khi đấy để bài xuống thì máy nó sẽ phân tích nó sẽ nhìn thấy số 1234 này nó phân tích rất nhanh thì nó tính toán cho anh em biết để anh em bỏ bao nhiêu lá và cắt bài bao nhiêu thì máy sẽ được điểm tối đa là chuẩn xác 100% à, video này thì tôi đang định giới thiệu cho anh em về con máy CVK 900 bảng G này à, hiện tại tôi phải đi sạc pin một chút rồi một chút nữa sẽ quay lại à, hướng dẫn trực tiếp về kỹ năng dùng của nó à, anh em chờ tôi mấy phút nhé Vâng, xin lỗi anh em vì uh, máy nó đang bị hết pin uh, Thay vì thế không để mất thời gian xem của anh em uh, Sau đây thì tôi sẽ tấn bị sẽ chia sẻ cho anh em uh, một số kỹ năng đánh bài Mà không cần dùng đến tay nghề Anh em chỉ cần biết chẻ bài là sẽ lấy được bài rồi Hôm nay bây giờ thì uh, có mấy phút thì tôi sẽ chia sẻ Để anh em ai có đam mê thì học theo và làm theo làm theo thì sẽ hiệu quả mà hiệu quả thì sẽ nhớ đến tấn và nhớ đến tấn thì sẽ alo để gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tấn nhá nhớ đấy, anh em nhớ nhá bây giờ để trong đánh liêng à, đánh liêng nhá ba cây hay cái gì cũng được một bộ bài hoàn toàn là xanh chín đi một bộ bài hoàn toàn là xanh chín như này đấy tất cả là xanh chín nhá chứ không phải là mang tính chất là minh họa để xẻ lên cho được cái dây xanh chín Đấy, này tất cả anh em phải nhớ là xanh chín nhưng khi đã là xanh chín rồi thì anh em phải nghĩ trong đầu làm sao để cái xanh chín đấy nó về một cái gì đấy cho mình thì bây giờ như thế này một bộ bài hoàn toàn là xanh chín đúng không chỉ cần đặt bài này à. chia mang tính chất là chia sẻ cho anh em đây anh em nào cảm thấy ok thì like comment à, đăng ký kênh để theo dõi video thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh em vì sao làm được như thế này vì sao làm được như thế này nhé không cần phải là gì cả xanh chín này xanh chín hoàn toàn nhé anh em nhìn tôi này Đấy, anh em nhìn con mấy không con 8 này nhìn con 8 này tách phát nhìn con 8 như anh em nhìn con 8 không làm chậm nha anh em nhỉ xẻ bài này đến năm giữa này 6 này con 6 này sẽ phải để sang bên này Đấy. sau đó anh em này giữ lại bốn lá này giữ lại bốn lá này cho tôi hạ cái bên này xuống xong một lần này đã, đã là anh em đánh liêng đã có 6 với 8 rồi đúng không bây giờ làm sao xỉa để lấy con 7 anh em nhìn con 7 không con 7 phải hạ sang bên này Đấy hạ sang bên này thì vẫn lại như lần đầu giữ lại bốn lá giữ lại bốn lá này hạ này xuống xong khi xong bộ bài này anh em sẽ ấn cái nút này để tay này ấn cong bộ bài xuống này và vẩy nửa lên này Đấy, tự nhiên cầm vỡ dưới này cháo thoải mái nhé xanh chín nhé đặt bài này này Đấy, đập cái phát là tự nhiên 678 này để anh em cùng nhau luyện tập nhé chia sẻ để anh em đăng ký kênh của Tấn Bịp nhé Đấy. quá ok không video này đáng nhẽ là, là Tấn là thợ chơi bài Tấn uh, hướng dẫn cho anh em về cái máy CVK 600 tốc độ nhanh nhất hiện nay kia nhưng uh, tại vì máy nó hết pin cho nên là Tấn lại chuyển sang uh, chia sẻ cho anh em anh em quá ok nhé đến khi không lại bảo là anh em anh em xem video mà lại sàm sàm cái gì thì không biết nhưng ờ, đối với Tấn người thật việc thật làm đồ thật cho nên anh em yên tâm là đăng ký kênh theo dõi để được Tấn chia sẻ cho những video rất là hay đấy mà vừa hay vừa ý nghĩa mà vừa thực tế chứ không phải là mang tính chất là sàm đấy, anh em nào cảm thấy ok thì nhớ like đăng ký comment và chia sẻ những cái gì anh em muốn nói ở bên dưới thì để Tấn biết Tấn sẽ hỗ trợ cải thiện video Ờ, xin cảm ơn tất cả anh em xem video. Chúc anh em luôn thành công.